Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Giả sử anh em có 50 triệu trong tay và muốn sắm cho mình một chiếc laptop có hiệu năng cao để làm việc cũng như sự gọn nhẹ để di chuyển hàng ngày thì anh em sẽ nghĩ đến sản phẩm nào? MacBook Pro, Dell XPS hay HP Elite? No, no, no, no Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm vô cùng hot trong thời gian vừa qua mà chỉ cần nghe cái tên của nó thôi là anh em đã biết nó ghê gớm như thế nào rồi Vâng, chiếc máy gây gớm mà mình muốn nhắc tới đây là chiếc ThinkPad X1 Extreme 2018 Một chiếc máy chạm di động vô cùng gọn gẽ mà không kém phần mạnh mẽ về thiết kế thì có lẽ Lenovo đã đi theo xu hướng của thời đại Đó là sản xuất ra những chiếc laptop gọn nhẹ, hiện đại và có hiệu năng cao Phải chăng Lenovo đã thay đổi tư duy bảo thủ của mình cho dòng ThinkPad chăng? Có lẽ như vậy Nhìn vào chiếc máy này, các bạn có thể nhầm tưởng đó là dòng Ultrabook của ThinkPad Chứ không nghĩ nó là chiếc máy chạm di động Thực ra thì nếu đem so sánh thiết kế của X1 Extreme với các sản phẩm đối thủ như MacBook Pro 2018, Dell XPS 15 hay HP Spectral 360 thì thiết kế của máy có vẻ như không thể nào sexy bằng. Tuy nhiên, mình lại cảm nhận thiết kế của máy vô cùng lịch lãm và rất là cuốn hút. Máy vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của dòng ThinkPad, vuông vức, nam tính và mạnh mẽ và vẫn là màu đen nhám nhưng nó đã được Lenovo trau chuốt hơn khiến cho tất cả mọi người ai nhìn vào oh, thì cũng đều muốn sờ vào nó. Khung của chiếc máy được làm từ sợi carbon, mặt sau được làm từ vật liệu nhôm thế hệ mới. Chính vì vậy mà máy đạt độ mỏng chỉ 1,84cm và nặng 1,8kg. Một con số hết sức là ấn tượng đối với dòng máy chạm di động này phải không anh em? Có một điểm rất đáng khen cho ThinkPad X1 Extreme là bề mặt nhôm đã được phủ một lớp vật liệu nhám, không bám vân tay và khi sờ vào thì thực sự rất là Vì là dòng máy chạm di động nên X1 Extreme được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối. Chúng ta có thể thấy Cạnh phải của máy có hai cổng USB 3.0, một khe thẻ SD. Cạnh trái của máy có một cổng sạc, hai Thunderbolt, một HDMI, một mini display port và audio 3.5. Về bàn phím, nó vẫn là sự kế thừa tuyệt vời từ các phiên bản trước. Phiên bản của X1 Extreme có hành trình phím lớn, khoảng cách giữa các phím được tối ưu nên cảm giác gõ thực sự là rất đã. Đã chạm vào thì chỉ muốn gõ mãi và thậm chí nhiều khi mình phải tự nghĩ ra những cái linh tinh để mình gõ. Thực sự là bàn phím của nó quá tuyệt vời. Tuy nhiên thì có một điểm, điểm này mình tương đối khó chịu từ hôm cầm máy về đến nay. Đó là cái dòng ThinkPad này thì phím Control và phím FN nó lại đổi chỗ cho nhau. Do đó khi chơi game hay làm việc rất dễ bấm nhầm và khi mà bấm nhầm thì khá là bực. Mình cũng thấy rất nhiều người phản ánh về vấn đề này. Tuy nhiên có lẽ như Lenovo vẫn rất bảo thủ, có lẽ họ muốn tạo ra cái chất riêng cho mình. Nhưng không sao, nếu mà các bạn thực sự có ý định gắn bó lâu dài với X1 Extreme thì vẫn có một cách để các bạn cải thiện vấn đề này đó chính là vào bios và điều chỉnh đổi hai phím cho nhau. Về touchpad, nó chuẩn xác và nhạy chẳng kém gì MacBook các bạn ạ. Và mình khá bất ngờ vì điểm này và cũng phải thừa nhận là Lenovo đã làm quá tốt. Phía trên touchpad, nhà sản xuất có để thêm một số nút và độ nảy thì không phải bàn nữa rồi vì nó là ThinkPad. Khi nói đến màn hình của X1 Extreme, mình nghĩ rằng khen thôi thì chưa đủ mà phải thốt lên rằng nó quá đẹp. Lenovo trang bị cho X1 màn hình với kích thước 15,6 inch, độ phân giải 4K, tích hợp cảm ứng và sử dụng tấm nền HDR Dolby cho độ tương phản hình ảnh cực kỳ cao, hình ảnh vô cùng sắc nét. Máy cho góc nhìn tương đối rộng lên tới 178 độ. Độ chuẩn màu sắc theo nhà sản xuất công bố là 100% sRGB, 88% Adobe RGB và là một trong những màn hình có chất lượng tốt nhất, thậm chí tốt hơn cả MacBook. Quá tuyệt cho anh em làm phim ảnh phải không? Tuy nhiên thì độ sáng của X1 Extreme chỉ đạt 400 nit, hơi thua kém so với MacBook Pro 15 một chút. Nhưng anh em cần phải biết một điều rằng 400 nit thì đã là tương đối cao so với các dòng Ultrabook hiện nay. Thua thiệt một chút về độ sáng, nhưng bù lại X1 Extreme lại có khả năng gập mở lên đến 180 độ. Một điểm cũng khá hay ho nữa là màn hình được trang bị cảm ứng đa điểm Tuy thì chưa có thực sự là nhạy như điện thoại của các bạn Nhưng cũng hỗ trợ anh em rất tốt trong lướt web hoặc là làm một số công việc văn phòng nếu đánh giá màn hình của Extreme theo thang điểm 10 thì mình sẽ đánh giá nó 9,5 điểm Thứ đáng quan tâm nhất của anh em đến một mẫu máy chạm là gì? Chắc chắn là 100% mọi người sẽ đồng ý với tôi Chính là cấu hình phần cứng phải không? X1 Extreme khoác trên mình một bộ cánh mỏng manh của Antrabook Tuy nhiên lại ẩn chứa bên trong phần cứng của một chiếc máy chạm cao cấp Và phiên bản mình đang có đây là một trong những phiên bản sở hữu phần cứng mạnh mẽ nhất Cụ thể, máy chạy con chip i7 8750H 6 lõi 12 luồng, xung nhịp 2.2 và turbo boost lên đến 4,1 GHz. Hai slot RAM DD4 16GB, bát 2666 MHz và có khả năng nâng cấp lên đến 64 GB. Gạc rời 1050 Ti Mark-Q 4GB cho khả năng chiến game vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên thì ổ cứng hiện tại của máy chỉ là 256. Với cấu hình phần cứng như vậy, các tác vụ cơ bản hay nâng cao thì đều không thể làm khó chiếc máy này. Đặc biệt, với các 1050 Ti thì bạn có thể chơi game thoải mái tất cả những game hot nhất hiện nay sau những giờ làm việc căng thẳng. Về test hiệu năng tổng thể, để chứng minh cho sức mạnh của em nó, mình sẽ đưa ra một vài bài test hiệu năng để anh em xem và cùng cảm nhận nhé. Đầu tiên, mình render một project khoảng 3GB bằng Premiere. Máy mất khoảng 6 phút 30 giây để hoàn thiện. Nhiệt lượng của máy tỏ ra là không nhiều. Tiếp theo, mình test máy bằng phần mềm Firmax để test hiệu năng thực tế của GPU và máy cho ra kết quả trung bình là 40 FPS trên giây mức độ đồ họa ở mức Full HD. Với các đồ họa rời GTX 1050 Ti Mark-Q 4GB nên mình cho máy test thử với một game offline rất nặng, đó là GTA 5. Với mức thiết lập cấu hình normal, máy chơi rất mượt mà và luôn đạt mức 60 FPS trở lên. Cuối cùng, mình chơi tựa game LOL, một tựa game cũng đang rất hot hiện nay. Tốc độ load game khá nhanh, phản hồi của máy nhanh nhạy, số khung hình đạt được dao động trong khoảng 8 đến 90 FPS. Về thời lượng pin, máy được trang bị viên pin có dung lượng 80Wh, cho thời lượng sử dụng hết sức ấn tượng. Nếu như chỉ dùng các tác vụ văn phòng cơ bản, anh em thể thoải mái dùng từ 7 đến 8 tiếng. Nhưng nếu chơi game hay sử dụng các tác vụ nặng hơn thì máy chỉ còn khoảng 3 đến 5 tiếng. Đáng chú ý hơn nữa là chiếc máy này còn được trang bị tính năng sạc nhanh Rapid Chain. Theo như công bố của nhà sản xuất thì máy chỉ mất có hơn một tiếng đồng hồ để sạc từ 0 cho đến 80%. Vì là dòng máy trọng cao cấp để cạnh tranh với các đối thủ như MacBook hay Dell XPS nên ThinkPad được trang bị các tính năng rất thời thượng như Windows Hello, mở khóa bằng khuôn mặt, cảm biến vân tay một chạm. Loa được tích hợp công nghệ Dolby Audio TM cho trải nghiệm về âm thanh hết sức thú vị. Mình đánh giá đây là chiếc máy chạm nhỏ gọn nhưng mang trong mình sức mạnh phần cứng mạnh mẽ. Màn hình độ phân giải cao, hiệu năng vượt trội, thời lượng pin ấn tượng. Chiếc máy này gần như đạt đến tiệm cận của sự hoàn hảo. Thật khó để tìm ra những nhược điểm trên nó. Và nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là về cái mức giá của nó mà thôi. Nhìn thì muốn sờ, sờ thì sẽ phê, mà chắc chắn đụng vào thì sẽ rất là mê. Đó chính xác là những cảm nhận của mình sau gần một tháng sử dụng và cảm nhận ThinkPad X1 Extreme. Chiếc máy này nhỏ gọn nhưng mang trong mình sức mạnh phần cứng vô cùng mạnh mẽ, độ phân giải cao, hiệu năng vượt trội cũng như đem lại cảm giác hết, sử dụng hết sức thoải mái. Nếu như anh em đang tìm cho mình một chiếc máy trong tầm giá 50 triệu và yêu cầu sự mỏng gọn, hiệu suất cao thì chắc chắn là ThinkPad X1 Extreme sẽ là lựa chọn hàng đầu mà anh em sẽ phải nghĩ tới. Vậy, anh em có ý kiến đánh giá hay góp ý gì về sản phẩm vui lòng để lại comment dưới bình luận. Còn nếu anh em xem xong video này mà muốn sờ để cảm nhận độ phê cũng như dùng để cảm nhận độ tê thì vui lòng hãy đến luôn và ngay chuỗi cửa hàng của Viettech 88 để cảm nhận nó nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt anh em.